gặp em ngày mang chút gió lạnh về đâu đây hơi thở chiều mưa trên phố anh như lạc lối vào trong ấm áp dịu dàng áo trắng bay cùng hoàng hôn vội vã mang theo chút bôi xói vụng về dẫn lối em vào bầu trời mộng mơ cho em bình yên để được bên nhau trọn đời để rồi từ đây rời xa ngày tháng chơi vơi đừng làm con tim một lần nữa sun. mang chút gió lạnh về đâu đây hơi thơ chiều mưa trên phố anh như lạc lối vào trong ấm áp dịu dàng áo trắng bay cùng hoàng hôn vội vã mang theo từng chút bôi xóa vụng về dẫn lối em vào bầu trời mộng mơ cho em bình yên để được bên nhau trọn đời để rồi từ đây rời xa ngày tháng chơi vơi đừng làm con tim thêm một lần nữa nát tan đơn đau khi anh bỏ đi để em cô đơn với đêm bóng người lẻ loi muôn mang nhân xa xưa đây mình đã đánh mất ngày tháng xa cuối trời muôn mang nhân xa xơ đây mình đã đánh mất ngày tháng yêu thương đâu còn những giây phút cầm tay chung bước bên nhau rồi những đêm trăng lạnh xa đi tìm lại giấc mơ xưa tìm lại tìm nơi xa cuối trời tìm lại tình yêu ở một nơi xa